ok bạn ơi thì hôm nay là mình đã mời tất cả thành viên của hero team vào trong đây để chơi chung với mình một con uh, à, mini game một con map mini game khá là vui bạn ạ à. ừ. ấy thì map mini game này có tên là gì đó chính là trốn khỏi lava mọi người ạ à. nghe có vẻ hấp dẫn không đó chính là ở trên đầu chúng ta sẽ có lava chảy trên đầu chúng ta chảy xuống dưới và nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm mọi cách để có thể sống sót làm sao sống ra sống sót làm sao sống sót cuối cùng hiểu không mấy bạn Đó được nha. quyền đúng vậy mấy bạn được quyền đập nhà đập cửa đập cây đập hết mấy cục này nè để mấy bạn có thể trốn khỏi lava mấy bạn có thể lắp thành một cái ngôi nhà thật là to để bạn trốn trong đó chẳng hạn hoặc là mấy bạn có thể quýnh người khác cho người ta rơi xuống lava cũng được miễn làm sao để mấy bạn có thể là người sống sót cuối cùng thì mấy bạn sẽ là người giành được chiến thắng hiểu không anh em ờ. Hiểu đúng không? Hiểu đúng không? Rồi, thì phần thưởng cho cái cuộc thi của chúng ta ngày hôm nay sẽ là là gì? 3 triệu đồng Không phải À, đùa thôi, chúng ta sẽ chơi với nhau khoảng à, 3 trận và mỗi trận sẽ là một triệu ờ, phần thưởng nha các bạn nha. Ờ. Đấy đó là phần thưởng nha anh em. Đấy. Và có một cái điều đặc biệt ở đây nữa các bạn ơi là hôm nay á mấy bạn sẽ được xem màn hình của tất cả thành viên của Hero Team luôn chứ không phải có một mình mình đâu nha. Nếu như bạn nhìn ở bên góc bên phải ở phía trên đó mấy bạn có thể thấy đó chính là mặt của mình đúng không? Thì khi các bạn thấy á đổi màn hình các bạn thấy cái mặt của ai trên đó có nghĩa là đó sẽ là cái màn hình của người đó chẳng hạn như nó đổi qua Mr. Dịch đi thì sẽ là màn hình của anh Mr. Dịch bạn hiểu không? Đổi qua Simi thì sẽ là màn hình của Simi. để các bạn có thể quan sát được tất cả mọi người đang chơi game như thế nào luôn đó rất là hay luôn nha còn bây giờ không nói nhiều oh, nữa chúng ta bắt đầu vào video thế nào Let's go. go. Rồi ok, bây giờ tất cả mọi người đã sẵn sàng rồi đúng không? Bây giờ nha, mọi người dạ. nhìn uh, mọi người nhìn yeah. ở, dạ, ở trên đầu chúng ta kìa. Ở trên đầu chúng ta là gọi là không có lava đúng không? Bây giờ tôi chỉ cần nhấn cái nút này, tít là ngay lập tức lava sẽ đổ trên đầu chúng ta đổ xuống. Ôi, có ok ok ok ok. Tiếp tục tiếp tục tiếp tục. Rồi, nhiệm vụ này còn nhiều lắm nhiệm vụ chúng ta là phải đi đập mấy cái block này kiếm thật là nhiều block để có thể sinh tồn làm sao trốn khỏi cái đống lava này mọi người hiểu không ok tôi đào đất nè đào đất. ok ok Ồ, bấm chứ bấm chứ bấm chứ bấm chứ bấm rồi lava đang đổ kìa ông nội đang xuống kìa okay. xuống nhanh dữ vậy xuống nhanh chứ yeah, sao lại đánh ủa được quyền đánh nhau mà chị được quyền đánh nhau chị vô đây là chúng ta đánh nhau mà trong cuộc chơi tự chiến lần này không được đi phép đem chuyện tình cảm vô đây chị hiểu không đúng rồi dạ. không được phép đem chuyện tình cảm vào đây luôn đem luôn ok nên mình sẽ định sẽ đánh phong cận mày đánh tôi không ai đánh Ủa, cái xin muốn luôn cho mọi người chạy đi chạy đi là, là lava nó đổ xuống tới nơi kìa mọi người đứng đó mình lo đánh nhau nó xuống tới nơi kìa kiếm chỗ ẩn nấp chưa chưa chưa chưa chưa ok chúng ta chiến thuật cũ thôi oh no cai ơi lava đổ xuống kìa ơi cai bây giờ ngủ trong nhà đi em bây giờ anh em mình bắt tay nhau đi Đã có chỗ trốn đã có chỗ trốn rồi vào vào vào vào vào vào vào nhìn mình nhìn mình what the hell trời tiền bố gồm bất tử nha bạn cái đó em bố gồm bất tử nha Camui Camui bị bị cái đòn đẩy xuống lava rồi xong rồi xong em bà đâu mình theo dõi em nè mươi theo dõi em nè tuyên bố cô bất tử luôn đang lan vô nhà không ơi đang lan vô nhà nè bình tĩnh bình tĩnh bây giờ chúng ta phải nhiệm vụ chúng ta phải đào thật là nhiều bài lóc phải không phải thật là bình tĩnh ok tôi sẽ thấy mình tại rồi ra mấy bạn ơi mấy bạn thấy chỗ mình với cây ron núp có hợp lý hay không ở trong đây tha hồ mình núp đó lava dù nó chạy nhanh đến cỡ nào thì bọn mình vẫn có thời gian để sống sót Đấy, ok cây cây dập dập lửa dập lửa dập lửa để để mình dập đúng rồi mình phải dập lửa thấy trời No no, bắt đầu cháy to ra rồi các bạn ơi. Ê cay cay, bây giờ bọn mình bọn mình xây cho bọn mình một cái vòng tròn thật là to. Bọn mình núp núp, bọn mình núp núp vô trong đó hiểu không? Nhanh lên nhanh lên. Lép lép lép. Xây xây cái trời ơi, toàn đồ dễ cháy không à? trời. Dạ dạ dạ xíu nha, dạ dạ xíu nha, dạ dạ xíu nha. Tất nhiên là phải đồ dễ cháy anh chứ đồ khó cháy anh chơi chi nữa. Đúng rồi, đồ khó cháy chơi chi nữa. Ok. Tôi thấy Mr. Việt đang tự thủ trong một cái ngôi nhà nè. Đó, trời ơi, đang cưới cái đồ mình nè bà ờ. đó. Trời ơi. Rồi ờ, chui chui chui chui vô cái chui vô chui vô chui vô ok camui camui camui mày lắm mày lắm sợ quá ta mình đâu cần làm gì đâu mình hơi bị nhàn luôn anh em hỏi cãi ông nói nhiều quá cãi ông ui ủa sammy thì đang ừ. cố gắng gọi là <laughs> để chỉnh lắp giày lên cây lắp giày lên ok ok ừ. còn phong cận và caron cả phong cận và caron tại sao lại chơi hai người với nhau này phải đánh nhau chứ ủa bọn ủa, em thích chơi, bọn em thích chứ kệ bọn em lấy chết chồng gì à. không sao đâu leo lên cây coi chừng nó cháy bên dưới là cây rơi xuống bên dưới luôn á ok ok ok Mời ôi cay ơi ta. cay cay bạn bạn có để ý gì không tôi nghe được tiếng lava đang cháy bên ngoài rất là nhiều thôi giờ mình ngồi trong đây mình kể chuyện cho nhau nghe không ơi hoặc là hát cho nhau nghe đi ừ đúng rồi thôi là mình chạy kể chuyện la đi đồ xanh nó cháy kìa ủa ủa <laughs> giờ tôi không biết mọi người bên bên ngoài đang như thế nào ha tại là uống nào độc vậy ok mimi chết rồi mimi mimi chết rồi mimi chết rồi mimi chết rồi Dịch lấy một cái hàng rào để lên trên đầu là an toàn. <laughs> cái đó Ê, vòng rồi. Cái ơi chị. Trời ơi không. Chị. Cái ơi chị. Là ba chuyện vô, Là ba chuyện vô lắp lại. <laughs> Tôi đã xem được cả hai người nghe, rồi đó. Nghe nghe không nó chạy xuống rồi, nó chạy xuống này Vít. Vít đây. No. Mấy bạn ơi, tôi chết rồi. À, à, à. à. Chết chết chùm nữa ông ơi chết chùm Ô. luôn mấy cây chứ ừ. ờ giờ còn mít dịch này để coi mít dịch dịch sao bạn thật là cái chứ còn dịch với sigo thôi còn dịch với sigo thôi rồi xong rồi nó chảy rồi trên đầu chảy rồi cái đây chảy rồi chết dịch rồi chết dịch rồi chết dịch rồi chết dịch rồi chết dịch chết dịch rồi cái gì vậy cái môi chỉ vịt cái gì vậy môi không biết mình mình thấy nó làm thế đó là mình làm môi chỉ cái gì vậy môi ủa nó làm gì vậy nó không bao giờ cháy luôn nha các bạn Ủa ông à, Rô làm à, gì mọi người? Rô cướp sao vậy? cửa à, à Rô cướp cửa. Trời ơi hay nha. À, À. cửa không, cháy Thì ra là cửa không cháy được các bạn ơi Cho nên là Siro núp được Trời ông Rome thông minh dữ ta Thôi không sao Chúng ta tiếp tục màn tiếp theo nào Let's go Rồi ok bạn ơi Thì trận đầu tiên thì các bạn có thể thấy là anh Siro Đã là người giành được chiến thắng rồi các bạn ạ à. Trời ơi cay quá Không phải là mình thật là tức quá đi mà Ok không sao cả Chúng ta vẫn còn hai trận nữa bạn ơi Vậy là Siro thắng được trận một rồi nha Trận hai là nhất dạ. định mình phải thắng Ok Rồi bắt đầu nè mọi người ơi Chuẩn bị la ba đội xuống nè Wow, la qua đổ xuống rồi. Oh à mà khoan, God. khoan khoan khoan từ từ nha. Tôi nói này nha, luật chơi là một người không được núp ở uh, gọi là một một qua một, một một chỗ quá hai lần nha. Hiểu không? Đây, chỗ mới chỗ mới chỗ mới chỗ mới Nó nhiều chỗ nó mới hấp dẫn mọi người Đúng hiểu rồi, không? rồi, mình phải núp ở nhiều chỗ nó mới hấp dẫn. Ờ khoan từ, chết rồi, mình núp trong nhà đi. Mình đào mình đào đất để mình mình giữ mấy ngôi nhà này mình núp trong nhà các bạn ơi, quên mất ok giờ đào, cai đào, cai trận này là cai quyết định là cai không đi đập nữa cai hay đi phá cai mình sẽ chịu nguyên cai một tí nữa anh em ai mà thấy cai ron nhà vô quýnh quýnh cai ron cho tôi nhà quýnh rớt xuống lava nha ấy hình như trận trước là cai ron quýnh camui rơi xuống lava đúng không ờ đúng rồi ờ trận đó tính ra mình đánh lén luôn rồi cay thật sự em em ơi cay ơi bạn có thể nào để im cho mình đi kiếm đi kiếm block được không phá hoài ô oh no nó xuống cái tầng đầu mình rồi chạy vô nhà chạy vô nhà của ngôi nhà đâu ui ngôi nhà ngôi nhà chạy vô ngôi nhà chạy vô ngôi nhà vô đó chạy vô ngôi nhà ôi đến cây ủa chỗ nào vậy nhà cửa chỗ nào vậy tại sao dịch khóa cửa lại tại sao dịch lại khóa cửa lại còn ông đi coi luôn chạy vô ngôi nhà vô đó chạy vô ngôi nhà ôi đến cây ủa chỗ nào vậy nhà cửa chỗ nào coi Con ông gặp đi coi luôn Ây da Cái đầu tiên Anh chơi mất dạy các bạn ơi Anh dịch khóa cửa lại không cho mình vô Mình chết đầu tiên luôn Rồi cảm ơn mình coi Mình với lại Mình với lại Cabo đứng chung cái chết chung luôn bạn ơi Ủa Mimi ơi gì vậy Mimi dạ. Chiến lược đây nè dịch chê anh dịch khóa cửa chứ không cho mình vô mà phong phong tính chạy vào cái nhà anh chặt lóc một cái dịch chê kỳ quá dịch chê kỳ dịch chê okay. Thôi, em sao phong phong phong theo dõi rồi cắt ăn survival này game này win cho coi ok dịch dịch win chia tiền cho em đừng chung với mimi này mọi người không không không không không không không không, chơi nhốt ta hoài chơi không chạy phong khóc vào trong không luôn no, no, ok no, simmy hiện tại cũng đang núp ở trong nhà các bạn ơi trời ơi cố anh sim ơi sao tôi thấy cái nhà của sim nó cháy gần hết rồi sim gì vậy không biết nữa sắp hết rồi Nhà xin một đúng cái nền Mọi mọi người à, mọi người không biết đâu Rô đang ngồi quẩy ở trong ờ, cái nhà này luôn đó Không chị, em đang ngồi đây em canh em đập lửa, không biết gì hết Đúng rồi, anh em hả, từng người phải canh đập lửa nha, canh đập lửa 24, 24 luôn á đây các bạn đang thấy là ông Siro đang quẩy Vina hay trong nhà các bạn ơi Mình không thấy ông dập lửa chỗ nào ông đang quẩy Vina hay có dập lửa gì ba Gì vậy? Sao sao sao sao rồi xong mèo simi rồi mèo simi bắt đầu cái nhà của mèo simi bắt đầu nó đang tan thành <laughs> thành mấy khói rồi bắt đầu kiểu ôi trời ơi em ơi, em xong lắm hãy về thiên đàng với cây thêm ơi cây đi rồi kệ <laughs> đèn lên đèn nè kệ ông chứ lên ông chơi mình với gọi là chúng ta cục mây đây trời tôi phải thắng trận này game này phải nguy hiểm nó mới vui chứ anh anh chưa thấy mèo simi đang nhảy tưng tưng tưng tưng ở trong cái cái cái hố này đang trốn lava ơi bây giờ đến lượt vịt cũng quẩy với lại rồi đạp <laughs> đạp người ta không có quẩy mà người ta đập liên tục để có lửa cái là đập luôn bạn hiểu không đấy kỹ năng à ai ai ai ai đó là, là người chơi hay kỹ năng với bạn người ta tập trung liên tục để người ta ai người ta rảnh nó một quẩy với ồ hiện tại là đang còn mi mi nè mọc nhãn nè với lại mèo simi và mít dịch vẫn còn sống bốn người còn sống bốn người bốn người bốn người vẫn sống Mimi thông minh mấy bạn ơi, bạn nhìn nè, Mimi đặt một cái cái cây gì ta cái này là cái hàng rào ở phía trên đầu. Và Mimi đứng ở, ở trong cái hàng rào đó đập liên tục. Ui, hợp lý nha. Nãy giờ thấy sim trực vật trong nhà rồi. <laughs> thấy Mimi đang kiểu đang đập đập đập đập liên tục rồi, <laughs> đang đập, đập liên tục rồi sao vậy Ui lửa cháy rồi tới người mình à, chết rồi chết rồi chết rồi Ui không rồi tạm biệt sim chào mừng sim đến với thiên đàng với cai anh mít dịch vẫn đang dập lửa trong gọi là vô vọng dập lửa trong điên cuồng đây nè Vậy vẫn đang cố gắng dập lửa bạn ơi Rồi dưới chân kìa dịch Dưới chân kìa Dưới chân kìa coi chừng Dịch vẫn đang đào thêm block Nhưng mà dịch vô tình đập hết block dưới chân mình đi à, Dưới chân Dưới chân chạy mọi người Ui Ui Ui Ồ đây Trời đâu đi Lóc của anh đang cháy đâu Cố lên cố lên cố lên cố lên chỉ còn mít dịch và mimi còn sống thôi cố anh dịch ơi ôi em em nhìn là em nhìn nào rồi xong anh xong rồi anh xong anh xong anh xong xong anh rồi xong rồi xong rồi lava đổ xuống người dịch để bạn ơi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi mimi xong rồi mimi sắp xong rồi mimi sắp xong rồi mimi sắp xong rồi rồi mimi xong rồi quyên xong rồi cố lên cố lên cố lên ai sẽ là người chiến ai sẽ là người chiến thắng ai ai ai mimi hay mít dịch là người giành chiến thắng đây cố lên cố lên lên căng thẳng thật sự luôn á căng thẳng quá căng thẳng quá vậy đây coi chừng dưới chân dịch coi chừng dưới chân nha coi chừng dưới chân nha dưới chân nó mà cháy nó dịch rơi xuống dưới dịch mì mì đang cố gắng ui ui ui ui ui đúng nguy hiểm phải trôi luôn phong ơi ờ. ui nguy hiểm quá nguy hiểm quá nguy hiểm quá nguy hiểm quá mọi người ơi cứu cứu cứu cứu cứu biết tại sao mà mimi biết tại sao mimi đỡ khổ hơn về tom tại vì ở trên đầu và dưới chân mimi là cái cây hàng rào chứ không phải là cái cây lóc len mà nó cháy lâu hơn rồi vậy. sao dịch dịch ủa dịch bị cháy rồi sao tay bị cháy vâng mr dịch đã rơi xuống rồi bạn ơi vậy là Vậy là trận này Mimi đã là người giành được chiến thắng nha các bạn nha Xin chúc mừng Mimi Cái đó là nghiệp buộc cái dịch Cái đó là nghiệp buộc cái dịch Thôi mấy bạn ơi trận vừa rồi thật là quá là xui xẻo đối với Phong luôn Mới vừa vô thôi là đầu trận thôi là Phong đã chết đầu tiên rồi Cay ghê luôn á Tất cả tại anh dịch khóa cửa này không cho mình vô Dịch dịch dịch, Thật sự luôn á ok bạn ơi nhưng mà không sao anh dịch dù gì thì anh dịch cũng không là người giành chiến thắng cái đó nó gọi là nghiệp buộc các bạn hiểu không quả táo người ta gọi là quả táo lực, không chừa một lực ai hoa quả lực, lực, lục hoa quả đó bắt đầu mà số đang đập lóc hết rồi đập lại ai ai ai chưa chưa bắt đầu chưa bắt đầu mà đập bà lóc rồi chưa bắt đầu mà đập bà lóc rồi chơi ăn vàng ăn gian đâu đây vậy tại mi mi ủa ủa con gì đây sao có người vậy ủa sao có phù thủy đây ủa sao có phù thủy đây Ủa? Trời chưa bắt đầu Sao mà tự nhiên có phù thủy ở đây okay. Thôi thôi em sao em sao tí mình bắt đầu tí tí là đốt hết mà Ok rồi vô nào Rồi chuẩn bị nha bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nha mọi người Đây tôi bấm nút nè yeah. Tít Rồi ok đi đào lốc đi nào mọi người Ok đây. trận này tôi nhất quyết tôi không thua được mọi người Trận này tiết liền tính Nghe nói lốc ừ, Lần trước còn chưa kịp ờ, núp đã chết rồi Em chưa kịp núp là em chết rồi nè Em sẽ uh, đi theo cao mùi để uh, coi cao mùi điên nào Ui, phá Mày tránh xa chị <laughs> Mày tránh xa chị ra Lava đang đổ xuống đầu kìa mọi người lo đánh Ô, nhau đi nha. Muốn đánh nhau luôn, muốn đánh nhau luôn, muốn đánh nhau luôn không? giang hồ quá. Nè, hai người bên kia lo đánh nhau đi, lava đổ đầu mọi người kìa. Bây giờ lava xuống, lava xuống, lava xuống mọi người, lava xuống. Ôi lava xuống rồi, tới nơi rồi, tới nơi rồi, núp núp núp. Ui mấy bạn nhìn này lava đang đổ xuống đầu mình luôn các bạn ơi. Oh my god. Chạy chạy chạy chạy. Ủa cái gì vậy? Núp chung đi chơi cho núp chung anh ơi, cho em núp chung, cho em núp chung với gì đây? Thì đổ xanh núp đây sao sống được trời trời. Cho em núp chung, đừng phải giết em. Cho em núp chung. Trời ơi, cái gì vậy? đừng cho cay ở chung cay chơi ăn gian lắm đừng cho cay ở chung cho nước chung cho nước ờ. chung cho nước chung ờ. chơi cay không có nảy này ngay đâu anh đừng đừng đánh em em còn một cục máu à ok cay chết rồi mày quá lại được một đối thủ Ê mình chưa kịp bị lava lava giếng là ông giếng mình rồi không? Ờ bạn chết cậy bạn chứ biển là chết là coi như thua rồi không không nói nhiều. Lực quả táo, lực lực hoa quả không trừ một ai đâu nha anh khó ok ok không sao yên tâm ván này tự tin ok mình sẽ chơi chiến thuật gọi là đặt hàng rào xung quanh để núp giống mimi hồi nãy bạn ơi hồi nãy mimi chơi chiến thuật thông minh quá mình sẽ bắt trước theo anh em ơi mimi. anh em làm sao bằng tôi được anh em ơi chơi, mimi chết rồi kìa mimi chết rồi Hả? mimi bay màu rồi mimi bay màu mimi bay, mimi bay màu rồi oh no tôi bị kẹt ở bên ngoài tôi không chui vô được nhưng mà chúng ta rất chật vật Phầu đang rất chật vật để đập cái hàng rào tôi không biết làm sao hết mọi người ủa nãy mimi làm sao hay ta tôi không biết cách làm trời ơi sống người còn đông người đông người nhiều người quá đông quá đông quá nhiều người đông quá Đọc đông tôi à, à, à. luôn Trời ơi Siêu này <laughs> rất căng thẳng Siêu đem Siêu <laughs> đem Siêu đem ôi no em em tự đặt hàng rào sao em kẹt trong hàng rào rồi mọi người em chạy không được ôi rồi ôi <laughs> no chạy giúp em rồi giúp sao chuẩn bị cái đầu em được không chạy ôi chỉ còn dịch với phong ơi phong ơi còn dịch với phong đó cố lên cố lên yên tâm đi lực hoa quả lực hoa quả sẽ khiến cho thịt cho anh dịch thua thôi không không game này anh không thua được yên tâm game này hứa uy tín tính rồi bị tính rồi bị tính rồi chạy ơi chạy ơi à! chạy chạy cứu tôi ơi xong ông vâng, vâng, vâng, dạ, ơi xong ông ơi bên dịch uy tín lắm bên dịch game rồi đi chơi kinh nghiệm rồi chơi hệ kỹ năng rồi mọi người ô lava đang đổ trên đầu tôi đổ xuống rồi mọi người ơi no no no Ây qua dịch ơi Rồi, tao rồi, tao rồi, tao rồi Tao rồi, yeah Trời hóa ra là anh dịch chơi chiến thuật gọi là một một cục gỗ phía trên đầu cục gỗ ờ, phía dưới dịch đứng lên bạn ơi trời ơi hàng gì người chơi kinh nghiệm người chơi kinh nghiệm người chơi, người kinh nghiệm ơi hàng gì vậy <laughs> <laughs> cái <laughs> okay. ok bạn ơi vậy là coi như là ba trận đấu thì bạn có thể thấy là à, hình như là mimi thắng một trận nè anh dịch thắng một trận và siro thắng một trận vậy là mỗi người trong đây sẽ được nhận một cái phần thưởng đó chính là 3 triệu đồng nha bạn nha rất là may mắn cho ba người vừa rồi luôn nhưng riêng mình mỗi thì một triệu chứ à đúng rồi mỗi người một triệu là, là tổng là 3 triệu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 anh em những video lần sau bây giờ phong đang bị chìm trong lava rồi à!